Thứ nhất, chúng ta cùng nhau vào phần đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về sự hao phí điện năng trên đường dây dãy tải điện. Thì chúng ta biết rằng sợi dây nào thì nó cũng có điện trở. Nó chỉ có là nhỏ hay to thôi. Và chúng ta cũng biết rồi, dòng điện xoay chiều ở bài 35 ta biết thừa là nó có tác dụng nhiệt. Mà cái dây dẫn đấy lại có điện trở Như vậy khi cho cái dòng điện xoay chiều chạy trên dây dẫn Thì nó có tác dụng nhiệt tương đương với dòng một chiều có cường độ là Y. Và do đó trong trường hợp này thì chúng ta à, xét một bài toán như sau. Tính điện năng hao phí trên một đường dây tải điện. Giả sử chúng ta cần truyền một công suất là điện là P bằng một đường dây dẫn điện có điện trở R và đặt vào hai dây dẫn này một hiệu điện thế là U. Hãy lập công thức xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt cho biết P hao phí phụ thuộc như thế nào và các yếu tố P, U hay là R. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng công thức Thầy nhắc lại Dây dẫn nào thì cũng có điện trở Dây dẫn nào có điện trở Mà muốn dây dẫn mà không có điện trở ấy Thì có thể không Câu trả lời là có Có Nhưng đến nay người ta chưa nghiên cứu ra cái dây loại dây dẫn như thế Ở nhiệt độ thường Mà người ta muốn cái dây dẫn mà điện trở bằng không Thì người ta phải có cái nhiệt độ rất thấp Nên không thể truyền tải đi xa bằng một cái hệ thống như thế được